Xin chào các bạn, mình là Yos và vợ mình là Ki Tụi mình là Yo and Ki, Y and K Avenger Đến với channel của tụi mình, các bạn sẽ được trải nghiệm ngắm nhìn những chuyến đi chơi, những hành trình đi cắm trại ở những địa điểm đẹp nhất ở Úc Xin mời các bạn hãy đón xem Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh youtube của mình Thì à, hôm nay mình sẽ dẫn mọi người đi à, thu hoạch bông à, sao với mình cái dàn bầu này á thì à, có hiện tại đang có rất là nhiều quả mà hai vợ chồng mình á thì chắc chắn là sẽ không ăn hết được đâu cho nên mình mới đang này ra một cái định á là sẽ mở ra một cái uh, uh, mini game dành cho mọi người những ai mà đang sống ở uh, Melbourne á thì uh, mình uh, sẽ uh, tặng cho ba uh, người may mắn uh, thích ăn bầu sao ăn thử dàn bầu sao của mình thì uh, các bạn sẽ uh, comment vào trong uh, YouTube của mình á À, subscribe cho mình vừa ủng hộ cho mình mà mình cũng muốn chia sẻ cho các bạn nữa thì ba người may mắn chọn số từ 1 à, tới 100 các bạn nhớ nha 1 tới 100 nếu các bạn thích số nào thì các bạn comment vào trong cái à, clip này thì mình sẽ random cái số đấy thì ba bạn may mắn sẽ được tặng ba quả bầu nếu các bạn mà ở gần nhà mình á thì mình sẽ mang tới cho các bạn còn không thì các bạn tới nhà mình lấy cũng được nữa ok mọi người mọi người nhớ nha à, số chọn số ngẫu nhiên từ 1 tới 100 trong một số một người thì à, ba à, người may mắn mình sẽ à, cắt cho mọi người rồi mọi người nhớ là subscribe ủng hộ cho tụi mình nha kênh youtube của tụi mình là YNK Venture xin cảm ơn mọi người nhiều bây giờ mình sẽ à, kiếm một quả nào đó để để hái để tối nay vào nấu canh nhá ok mọi người rồi bây giờ à, à, mình thấy cái quả này bự này mọi người đi qua đây xem này đó quả này rất là bự thì chắc có thể á, là mình sẽ hái cái quả này thì nếu được á, chút nữa mình hái xong á thì mình à, sẽ cân thử cho mọi người xem quả này là bao nhiêu ký nhá ok bây giờ mình hái đây Ồ sao nha trong mọi người ạ Bự không à, Trời bự luôn trời đã quá chừng luôn Đây mọi người xem này Đó. Đấy có mấy quả còn lại Thì uh, trước mắt là mình sẽ sẽ um, Như lúc này mình nói đấy Thì mình sẽ um, danh ra ba quả bự nhất ngon nhất để uh, dành tặng cho ba người may mắn thì mọi người nhớ nha nhớ nha chọn số ngẫu nhiên comment trong uh, thì cái clip này uh, số từ 1 tới 100 uh, mình sẽ chọn ngẫu nhiên ba người may mắn với à, ba cái số đấy rồi à, mình sẽ liên lạc với các bạn mà các bạn nhớ là là phải subscribe youtube của mình thì à, mới được ok cảm ơn mọi người nhiều nhá ok mọi người lúc này thì mình mời hải một quả bầu sáo rồi thì bây giờ mình sẽ dẫn mọi người đi hải thêm một ít uh, ngò gai để uh, vợ mình nấu uh, bún cá đây mọi người xem cái vườn ngò, gai của mình này đó mình một ít thôi được bây giờ mình hái một ít để tối nay với à, mình à, làm thêm món bún cá nữa non là mọi người ạ mà mọi người xem này thì lá của nó nó mềm lắm chứ nó không phải cứng đâu cứng ăn là khó chịu lắm đấy ở nhà trồng được cái vườn ngò gái này là thích lắm ok đây nãy giờ mình hái được từng này rồi thì à, tối nay ăn như vậy chắc đủ rồi đó bây giờ mình dẫn mọi người đi sang à, hải à, bạc hà nhá ok mọi người đấy à, là cái à, chầu bạc hà của mình thì nó lên tốt lắm thì bây giờ à, mình sẽ hải một ít bạc hà để à, cho vợ mình à, nấu bún cá hai mấy cái á ba cái ba cái hơn. đủ chưa còn muốn hái thêm cái nữa không vâng, cái được ok mọi người bây giờ mình hái thêm một ít ờ, rau muống nữa bây giờ mình hái cho mọi người xem nha cái này là rau muống nước đấy được mình quảng cáo cho mọi người đó ngon lắm mọi người ạ Um, Úc ở Melbourne này mà ở nhà có được cái vườn rau muống như thế này là quý lắm chứ không thì là chờ mua tốn tiền kinh khủng mà nó không được non về tươi như nhà mình đâu ngoài chờ là cái, cái à, con rau muống của nó trời ơi nó to khủng bố luôn đấy một lần hai đứa mình mà ăn á, thì cắt chắc cỡ khoảng à, một nửa cái garden bed này là nhiều lắm chưa chưa cần cắt tới một nửa đâu xong cái à, lần sau muốn ăn tiếp thì cắt nửa con lái là bên này là lớn lên là vừa đây mình cắt cho được một nửa mà mình cho mọi người xem này đó wow trời nhìn đá không cái này sao mà hai vợ chồng ăn là dư sức rồi nhưng nghĩ chắc như thế này là vừa rồi ừ. rồi bây giờ á mình dẫn mọi người đi qua hải một ít ớt nữa nha ok bây giờ mình hải vài quả ớt thì nhà ăn ờ, mình ăn được ớt tươi người mình cũng là ờ, thích ăn ớt là mọi người ạ mà ớt là phải cay kìa hải vài quả thôi Úp. người mình cũng thích ăn cay đó hôm nay được rồi bữa nay là có ướt tươi ăn ngon ướt này là cay lắm này đây xin tổng kết với mọi người đây là thành quả hôm nay của hai vợ chồng mình thì uh, tụi mình hái được một quả bầu sáo rất là bự với là uh, một ít rau muống Đấy, bạc hà ngò gai rồi thêm một ít ở tươi nữa để chuẩn bị cho bữa tối ngày hôm nay đấy mọi người xem video nếu thấy hay thì like comment và chia sẻ cho uh, youtube của mình với nhá xin cảm ơn mọi người nhiều khi uh, kết thúc video của ngày hôm nay á, thì bây giờ mình sẽ đem cái quả bầu sáo này vào để mình cân thử xem cho mọi người uh, biết là nó nặng bao nhiêu ký nhá ok mọi người ok mọi người bây giờ mình sẽ cân thử cho mọi người xem nhá bầu rồi bao nhiêu kỳ này hai kỳ ba trời ơi đã không đây là vì tụi mình à, muốn hài cho nó nón đấy ăn cho nó ngon chứ chứ không muốn để cho nó to nó da ăn cũng không có ngon cho nên là để như đây thôi là ăn hợp lý đây đó mọi người nhìn thấy thích không nhớ like comment chia sẻ ủng hộ cho tụi mình nhá